Bên dòng sông Mã sinh ra, Núi hùng sừng sững, lời ca thác tràn. Sóc sơn thuốc lá, nắng vàng, Củi khô cây thuốc, ngô giang tháng ngày. Đèn dầu bên bếp hang say, Cha dạy con học, vẽ tay bao hình. Lượng giác đại số chứng minh, Bò lăn cả buổi, trắng tinh nền nhà. Đáp số con đã tìm ra, phấn trắng con viết trong nhà, ngoài sân. Ngô, khoai, cơm cháo xoay vần, với vò nước sạch, tảo tần cha nuôi. Thế mà rộn rã tiếng cười, cha con và bạn bao người gần xa. Tìm về học toán với cha, giờ đây thành đạt lời cha ghi vào kính thưa quý vị vừa rồi là những vần thơ trích trong bài thơ lời cha của tác giả nguyễn thị lan từ chất liệu bài thơ của tiến sĩ nguyễn thị lan tuân hội đã viết lên bài hát trèo lời cha sau đây mời quý vị cùng đến với bài hát trèo này dâng người một khúc dân ca khắc ghi trong dạ lời cha ân cần ngô khoai cơm cháo xoay vần với vò nước sạch tạo tần cha nuôi thanh bần mà ấm tình người đói no luôn dồn tiếng cười thơ ngây đèn dầu bên bếp hăng say cha dạy con học từ những ngày âu thơ chỉ dũng vươn cao ê ơi lòng ê lòng ê son lòng son thời chí nhị dũng ê vươn cao chứ đất ê thời hoang mà cày sới sống sống sao chứ gán thời buổi khơi nhỉ trong sống sao đi đục ma khơi chứ cho lòng

không sao cho nghĩ thật đi mà thánh thơi ơi sống nghĩ sống sao sống sao thời cho thật thành thời chứ sống làm thì sao có ích ơi ơi à mà để cho đời chúng con đi ghi lòng son sắt sắt son chúng con nguyện vì nước vì dân chứ ra học hỏi ơi ơi bà để học bạn chứ học bạn gần xa nghe